Ok hello, chào mừng tất cả anh em tiếp tục quay trở lại với kênh Tiếng bóng đá cũng như là kênh uh, Tiếng soi kèo nhé anh em. Thì tiếp theo đây Tiến sẽ lên thêm cho anh em một cái trận đấu muộn tại uh, giải đấu La Liga nhé anh em. Đây là cái trận đấu thuộc vòng thứ 29 được diễn ra vào lúc uh, ờ, 2 giờ khuya hôm nay cũng như là rạng sáng ngày mai. Thì uh, Tiến cũng đôi lời muốn chia sẻ với anh em là cái kênh mà cái kênh tiếng soi kèo tạm thời Tiến sẽ ngưng hoạt động cái kênh này là một tuần lễ đó để cho nó nâng cấp để cho nó nó nó phát triển thêm cái kênh này để uh, à, một tuần sau tiến sẽ đẩy những cái video nó chất lượng hơn lên cái kênh tiến soi kèo nhé anh em thì hiện tại tiến vẫn đăng đầy đủ các mã kèo mà tiến có thời gian tiến sẽ dành là ờ, uh, ờ, ra để đưa lên những cái video cho anh em tham khảo các mã kèo tại các trận đấu hấp dẫn tại cái kênh tiếng bóng đá này nhé tạm thời anh em cứ xem tại cái kênh này thôi đấy thì một tuần sau tiến sẽ hoạt động lại bình thường trên hai kênh à, thì à, anh em cũng nhớ để là một cái lượt đăng ký theo dõi kênh tiếng bóng đá cũng như tiếng số kèo luôn nhé anh em để cho tiếng có thêm nhiều động lực để ra thêm nhiều video mới ở trong các trận cầu cực kỳ hấp dẫn ở phía trước đấy thì tiếp theo đây à, anh em hãy cùng với tiếng phân tích cũng như nhận định về cái trận đấu giữa cái thằng Senta với cái thằng Monaca đó để đưa ra những cái sự lựa chọn mà nó hợp lý nhất Ok trước tiên thì Tiến sẽ cho anh em xem về cái mã kèo hiện tại của cái trận đấu này đây anh em hiện tại thì à, nhà cái đưa ra cái mức chấp dành cho Santa Vigo trước Monaca là 0.75 với à, mức ăn khá là cao 1.11 đó bỏ 1 ăn 1.11 à, còn Monaca là bỏ 1 ăn 0.82 này còn ngay trong hiệp 1 thì Santa Vigo cũng sẽ chấp Monaca với mức chấp là 0.25 còn mã tài xỉu ở trận đấu này khá là thấp nha anh em đó tài xỉu ở trận đấu này đang là hai hòa đó à, còn 0.75 đó chính là mã kèo tài xỉu ngay trong hiệp 1 cho anh em có thể đầu tư à, còn về mã phạt góc ở trận đấu này thì Celta Vigo trên sân nhà cũng sẽ chấp góc Monaca với mức chấp là 1.5 cả trận cùng với chấp 0.75 trước uh, ờ, Monaca đó về mã chấp góc ngay trong hiệp 1 à, ờ, còn uh, về cái mã kèo tài xỉu góc thì là chín hòa cho cả trận nha anh em còn bốn hòa là cho ngay trong hiệp 1 thì Tiến cũng muốn chia sẻ thêm với anh em FT có nghĩa ở đây là là viết tắt cho từ là cả trận nha anh em còn HT đó chính là ngay trong hiệp 1 đấy anh em nên nhớ nha HT là cả trận còn F à, xin lỗi anh em nè FT là cả chặn còn HT là hiệp 1 đấy thì tiếp theo anh em hãy xem thêm về cái mã thẻ phạt thẻ phạt ở trận đấu này đưa ra nhà cái đã đưa ra cái mã kèo khá là cao anh em đó tài xỉu 5.5 Ờ, nhưng anh em nằm tài có nghĩa là từ 6 thẻ phạt trở lên thì anh em chỉ ăn ở cái mức là bỏ 1 ăn 0.7 mà thôi đó chứng tỏ là trận đấu này nhà cái đã đánh giá là sẽ xảy ra rất là nhiều pha va chạm cũng như là sẽ xuất hiện rất là nhiều thẻ trong cái, cái trận cầu đêm nay thì với những cái mã kèo hiện tại à, trước khi đưa cái sự lựa chọn mà nó hợp lý nhất anh em hãy cùng tiến phân tích cũng như nhận định về trận đấu này trước nha anh em đây thì trước tiên à, tiến sẽ nói qua về cái sơ đồ ra sân dự kiến của hàng này à, đầu tiên đó chính là đội chủ nhà Senta Senta Vigo nó sẽ ra sân với sơ đồ là 442 đó cái bộ đôi tấn công của cái đội bóng này đó chính là Aspa cùng với uh, à, uh, à, Sefovic đó còn về đội khách uh, à, Monaca cũng sẽ ra sân với sơ đồ là 532 đấy sơ đồ 532 của Monaca thì có được cái bộ đôi uh, tiền đạo trong đó có một cái tiền đạo đến từ ờ, châu Á của mình nha anh em đó tiền đạo người Hàn Quốc đó đến là ờ, Kane Lee đó cầu thủ mang áo số 19 còn lại đó chính là Vedat ờ, Murubi thì đây chỉ là cái sơ đồ ga xăng dự kiến mà các chuyên gia nhận định đưa ra để cho anh em tham khảo thôi nhé nên tiến sẽ không nói nhiều về cái sơ đồ ga xăng dự kiến này đấy vì nó chắc chắn là sẽ không có chuẩn như là cái sơ đồ ga xăng chính thức đâu anh em nó chỉ đúng tầm uh, 50 đến 60 phần trăm thôi chắc chắn là sơ đồ ga xăng chính thức trước cái giờ bóng lần tầm một hai tiếng ấy, nó sẽ thay đổi rất là nhiều đấy thì đây tiếp vào đây anh em xem này đây chính là cái đội hình ờ, cũng như là cái thông tin lực lượng chấn thương của hai bên đội chủ nhà Celta Vigo sẽ thiếu vắng đi bốn cầu thủ trong trận đấu này đó chính là uh, ờ, Marchesin này cùng với Onvet uh, ờ, Minguya cùng với Solari uh, còn về đội khách uh, Modaka cũng sẽ thiếu vắng đi ba cái trường hợp do chấn thương đó chính là uh, Rodriguez này cùng với Kobeta và Costa đấy thì cả về về cái vấn đề mà tình hình lực lượng chấn thương của hai đội cũng khá cân bằng nhau đó khá cân bằng nhau nhé anh em thì anh em hãy cùng tiến xem thêm về cái bảng xếp hạng hiện tại của hai con này đầu tiên đó chính là đội chủ nhà Santa Vigo nó đang có được 36 điểm đó sau 28 vòng đấu 9 thắng 9 hòa và 10 thất bại ghi được 36 bàn thắng để thủng lưới 39 bàn còn về đội khách Monotka cũng đang bám đuôi cái thằng đội chủ nhà Santa Vigo này đó với vị trí thứ 12 à, có được 34 điểm sau 28 vòng đấu 9 thắng 7 hòa và 12 thất bại ghi được 25 bàn để thủng lưới 30 bàn thì hiện tại anh em nhìn vào cái thông số của hai thằng này cũng khá là cân bằng khá là ngang đều nhau đó cho nên trận đấu này cũng à, à, theo tiếng nghĩ đó là một trận đấu khá là ngang cơ dành cho hai đội cho dù à, cho dù ở trận này à, Santa Vigo trên sân nhà có mức chấp khá là cao đó Santa có mức chấp khá là cao trước Monaca nhưng với cái thông tin cũng như là những cái bàn thắng bàn thua mà hai đội đã phải nhận đó cùng với số điểm hiện tại của uh, xếp 7 xếp hạng La Liga hai đội chỉ đang uh, bám đuôi nhau thôi vị trí thứ 11 12 với 36 và 34 điểm đúng không anh em đó Santa Vigo chấp thằng Monaco này đến 0.75 mà trong khi đó nó chỉ hơn <laughs> cái thằng này là hai điểm thôi đây chỉ với hai điểm cách biệt thôi thậm chí là cả hai đội đều có được 9 chiến thắng 9 chiến thắng ngang nhau đây sau 28 vòng đấu thì uh, hiện tại hai đội cũng có một vị trí khá là an toàn tại cái bảng xếp hạng La Liga đúng không anh em khi mà nó đã bỏ xa cái nhóm nguy hiểm gần nhất đó chính là Valencia đến uh, à, lần lượt là 7 và 9 điểm cách biệt đó Santa Vigo thì nó đang có một vị trí an toàn hơn so với Monaca nói chung ở cái vị trí hiện tại hai đội bóng này chỉ cần duy trì những trận đấu phía trước à, một cách mà thi đấu nó ổn định hơn cũng như là là sẽ có những cái trận hòa hay là những cái trận mà hạn chế đi những cái trận thua ở những vòng đấu phía trước thôi là chắc chắn là một cái vị trí mà à, ờ, trụ hạng mùa giải năm nay sẽ dành cho Santa cùng với Monaca đúng không anh em thì anh em hãy xem thêm về cái phong độ đối phong độ của hai thằng này ở 10 trận gần đây nhất đây trước tiên là về đội chủ nhà Santa Vigo có một cái phong độ phải nói là cực kỳ tốt trước mọi đối thủ tại La Liga ở 10 vòng đấu gần nhất luôn đó nó chỉ chịu nhận thất bại với tỷ số là 0-1 trước cái thằng Atletico Madrid còn lại là 9 trận đấu còn lại nó có đến 5 chiến thắng 4 trận hòa đó một cái phong độ cực kỳ khủng của cái thằng Santa Vigo ở 10 vòng đấu gần đây nhất thì sau cái trận thua 0-1 trước Atletico nó đã có cái chuỗi là 7 trận bất bại liên tiếp luôn nha anh em 3 thắng 4 hòa một cái phong độ cực hay cực khủng luôn đúng không anh em đấy thì với phong độ này cũng giúp cho nó một mạch nó vươn lên được cái vị trí là thứ 11 luôn nó từ cái vị trí mà cái nhóm nguy hiểm nó vươn lên đến vị trí thứ 11 luôn một cái phong độ cực kỳ tốt của Santa Vigo còn về đội khách thì sao về đội khách thì nó chỉ có được đúng hai chiến thắng đó chỉ có được đúng hai chiến thắng ba trận hòa và phải nhận đến 5 thất bại ở 10 vòng đấu gần nhất trên mọi đấu trường nhưng ở hai trận gần đây nhất thì Monaca cũng làm khá tốt anh em khi mà nó mang về cho đội bóng mình được hai điểm với hai trận hòa liên tiếp đó ở trận đầu tiên đó chính là trận hòa 0-0 trước Osasuna ở trận này Monca chỉ thi đấu với 10 người thôi nhưng mà nó cũng đã mang về một cái kết quả hòa cũng khá là ổn rồi à, và tiếp theo đó mới đây ngay trên sân khách cái thằng Valladolid thì Monaca đã hòa với cái tỷ số là 3 đều đó một cái tỷ số hòa cũng khá là tốt nha anh em thì anh em hãy xem thêm về cái phong độ sân nhà cũng như sân khách của hai thằng này trước khi mà đưa ra những tỷ lệ kèo nó hợp lý nhất nha à, đầu tiên anh em nhìn vào cái phong độ sân nhà của cái thằng Celta Vigo này nó chỉ nhận một thất bại trước Atletico tỷ số xét nút 0-1 à, ờ, tiếp theo đó là nó có đến 3 chiến thắng không để thủng lưới đó cùng với một trận hòa mới đây nhất trên sân nhà trước cái thằng Almeria với số 2 đều à, và ba cái chiến thắng mà không thủng lưới là những cái chiến thắng như là 1-0 trước Athletic Bilbao này hay là 3-0 trước Valladolid cũng như là trận thắng 3-0 trước Bonecano đó một cái thông số cực kỳ tốt khi mà được thi đấu trên sân nhà của cái thằng Celta còn về đội khách Monaca thì nó phải nhận đến 4 thất bại và một trận hòa ở 5 chiến làm khách gần nhất. Đó trận hòa gần nhất của nó trên cái sân khách cũng chính là cái trận mà sân khách gần nhất của cái thằng ờ, Monaca này, đó chính là trận hòa 3-3 trước Bonadulic. Đấy, thì nói gì nói xét về phong độ chắc chắn Santa Vigo sẽ là một đội bóng nó nhỉnh hơn rất là nhiều so với cái thằng uh, Monaca. Đấy là xét về phong độ nha anh em. Cho nên nhà cái cũng có cái lý do để đưa ra mức chấp khá là cao của Santa Vigo trong trận đối đầu với Monaca ở, ở trận đấu đêm nay thì anh em hãy xem thêm trong cái lịch sử đối đầu đây trong lịch sử đối đầu thì Monaca nó có được ờ, hai uh, chiến thắng một thất bại và một trận hòa trước Santa Vigo đó tuy nhiên thì uh, tuy cái thằng Santa Vigo này đang có phong độ cực kỳ tốt ở mùa giải ở ở cái thời điểm này đó và sẽ chấp uh, cái thằng Monaca khá là cao trong trận đấu đầu này nhưng trong lịch sử thì nó lại lép vế so với thằng uh, ờ, uh, Monaca đúng anh em khi mà nó phải nhận hai thất bại và chỉ có một chiến thắng đấy chỉ có một cái chiến thắng là tỷ số 4-3 trước Monaco mà thôi còn lại là hai cái thất bại như là cái thất bại mới đây nhất ngay trên sân nhà của Monaco đó Monaco đã đánh bại cái thằng Celta Vigo với tỷ số là 1-0 à, thì đây cũng là cái trận à, thua của Celta Vigo trước Monaco ở cái trận lượt đi La Liga mùa này nhé anh em đó và quay trở lại với cái trận lượt về trên sân nhà của mình thì bất ngờ thay là Senta đã chấp ngược lại Monaco với mức chấp cực kỳ cao trong cái cuộc đối đầu này luôn đó một phần cũng là do phong độ của Senta Vigo đang à, thi đấu cực kỳ tốt trong cái thời gian gần đây đấy thì với những gì tiến đã phân tích cũng như uh, uh, tiến sẽ cho anh em xem thêm về một cái thông số khá là quan trọng trong cái trận đối đầu này đó chính là 5 trên 5 trận hai đội đụng độ nhau thì đều có từ 5 cái thẻ phạt trở lên đó về cái mức thẻ phạt uh, khá là cao đúng không anh em cái tỷ lệ nổ tài thẻ khá là cao trong trận cầu này đó nên đây cũng là cái lý do mà nhà cái đưa ra cái mức thẻ trận đấu này đó chính là 5.5 đấy thì với những gì tiến đã phân tích cũng như cái tỷ lệ kèo mà những cái đã đưa ra ở hiện tại này thì tiến lại cho anh em các mã kèo như sau để cho anh em có thể đầu tư nhé đầu tiên đầu tiên là anh em đầu tư cho tiến đó chính là vào cho tiến là cái mã kèo tài đó tiến cực kỳ kết cái mã kèo tài ở trận đấu này luôn anh em đó anh em có thể đầu tư cho tiến vào mã kèo tài à, hai hòa bỏ một ăn 1.02 cái tỷ lệ thắng kèo với cái tỷ lệ ăn cược cũng khá là cao đó và anh em cũng có thể đầu tư thêm cho Tiến vào cái mã kèo tài ở ngay trong hiệp 1 của trận đấu này đó cùng với đó là vào thêm cái mã kèo là là tài à, tài thẻ 5.5 cho Tiến đấy anh em nhớ nhé về và về cái mã kèo chấp thì anh em vào cho Tiến là tài hai hòa cả trận cùng với tài 0.75 ngay trong hiệp 1 thì Tiến cũng chia sẻ thêm viết tắt ở đây FT đó chính là cả chặn nha anh em FT là viết tắt cho cả chặn này đó còn HT HT là viết tắt cho cái chữ trong hiệp 1 anh em hiệp 1 là HT nhé đấy thì ngoài ra anh em cũng đầu tư thêm cho tiếng vào mã kèo là tài tài thẻ 5.5 cả chặn đấy thì đây chính là ba cái mã kèo mà tiếng đưa lên cho anh em tham khảo trong cái trận cầu này hợp mã trùng máu thì vào còn không thì anh em có thể đánh ngược lại hoặc xem như là tham khảo thôi thì tiếng cũng chia sẻ thêm một điều hiện tại tiếng không tiện để đưa những cái trang cá cược lên nhiều trên cái, kênh youtube đó vì nó sẽ đánh sập cái kênh youtube của tiếng cũng như nó sẽ sẽ không cho tiếng đăng video để cho anh em tham khảo nữa đấy cho nên tiếng mới làm ra một cái bản thiết kế như thế này một cái bản này là y chang những cái mắc kèo mình cái đưa ra luôn đó nhưng những anh em nào mà thật sự muốn có một cái trang chơi uy tín đúng không muốn có một cái trang chơi uy tín muốn cùng tiến đầu tư kiếm cơm gạo ở những trận cầu phía trước cực kỳ hay đó thì anh em muốn có một cái trang chơi uy tín bắt buộc anh em phải có được một cái số tài khoản ngân hàng có xài cái internet banking đó chuyển khoản online hoặc là anh em phải có xài cái ví momo nếu như anh em có xài một trong hai cái ứng dụng đó thì cứ liên hệ ngay cho tiến tiến sẽ hướng dẫn cho anh em cách đặt kèo cách đăng ký tài khoản cách nạp rút đó cách vào kèo bán kèo cách soi kèo như thế nào tiến hướng dẫn nhiệt tình cho anh em cũng như sẽ đưa trực tiếp anh em vào cái nhóm kèo bóng cao tiếng của tiến đó kèo bóng tiến sâu kèo cũng như là kèo bóng tiến bóng đá tiến sẽ đưa anh em vào cái nhóm của tiến để cho anh em có thể uh, tham khảo cũng như đầu tư các mã kèo mà tiến đưa ra nó nó nó chuẩn hơn rất là nhiều so với mã kèo tham khảo này đó vì trước giờ bóng lăn tầm 1 2 tiếng tiến nắm được cái thông tin hai bên đội hình chính thức các cầu thủ ra sân nào quan trọng này chơi với sơ đồ nào đó lúc đó tiếng đưa những mã kèo chắc chắn nó sẽ chuẩn hơn rất là nhiều so với những kèo trên youtube này thì anh em có thể vào để đầu tư theo tiếng đấy thì tiếng cũng xin nói là một lần nữa chỉ những anh em nào mà thật sự cần vào nhóm hoặc anh em cần có một cái trang chơi uy tín đó anh em cần có một trang chơi uy tín thì cứ liên hệ ngay cho Tiến số Zalo 0963 731 346 Tiến có ghim trong cái màn hình ở dưới góc video này hoặc là anh em cũng có thể liên hệ cho Tiến qua bốn cái nền tảng khác trong cái phần mô tả dưới video anh em đó bốn cái uh, đường link bốn cái đường link tiếng dán ở dưới cái phần mô tả trong mỗi video mà tiếng đăng lên tiếng điều diện ghim ở dưới đó chính là Facebook cá nhân Telegram cùng với fanpage và TikTok anh em thích liên hệ qua cái cái nền tảng nào anh em cứ ấn trực tiếp vào cái đường link của nó anh em nhớ nhé vì hiện tại tiếng cũng nói thêm một điều là cái telegram của tiếng đang bị giả mạo rất là nhiều cho nên tiếng mới đưa trực tiếp cái đường link lên như thế này để tránh cái việc mà anh em tìm kiếm cái tên kẻ bóng cao tiếng trên telegram anh em bị giả mạo ấy bị lừa bị tụi nó lừa vốn lấy lấy lấy vốn của anh em đó cho nên anh em cứ ấn trực tiếp vào những cái đường link trên đây nhé còn nếu mà anh em không biết vào bằng những cái đường link này cứ liên hệ trực tiếp qua số zalo cho tiến 0963 731 346 đấy nếu thật sự cần có một nhân chơi uy tín mà tin tưởng tiến thì hãy liên hệ nhé cũng như tiến sẽ đưa anh em vào nhóm luôn còn nếu như mà anh em nào mà sợ ấy thì thì đừng có liên hệ làm gì đó cũng như là anh em cũng đừng có hỏi tiến là vào nạp vào được rồi lỡ rút không được rồi sao anh đó tiến không có thời gian mà giải thích với anh em đâu tin tưởng thì hãy liên hệ cũng không thì thôi đừng có liên hệ làm gì mất thời gian hai bên đó vì tiếng làm youtube có nhiều anh em biết đến tiếng anh em yêu thương tiếng anh em uh, cần tiếng hỗ trợ những cái trang chơi những cái nhóm uy tín thì tiếng cũng sẽ uh, không có làm anh em thất vọng đúng không nếu như tin tưởng thì cứ liên hệ thôi còn sợ quá thì đừng có liên hệ với nhau mất thời gian hai bên đấy thì tiến cũng sẽ kết thúc cái video này tại đây nhé anh em đó nếu như mà anh em mà mà à, thấy nhận định của tiến hay hợp lý cho anh em hãy để lại cho tiến một cái lượt like ở trong cái video này đó một cái lượt like nha anh em cũng như là một cái lượt đăng ký theo dõi kênh tiếng sâu kèo cũng như kênh tiếng bóng đá luôn nha hai kênh của tiến đấy thì tiến cũng chúc cho anh em luôn thắng ở các mã kèo mà anh em đã đầu tư cũng như là sẽ chúc cho anh em và gia đình anh em có thật nhiều sức khỏe trong cuộc sống nhé